Máy tập này rất được sự yêu thích của chị em phụ nữ, người mới tập và những người giám đốc, nhân viên văn phòng như tôi. Tại vì sao? Tại vì nó tập bụng, nó tập bụng, nó tập bụng. Chúng ta đến gym là chúng ta tìm bụng nhỏ để khiêu khích người khác vậy. Ai Tên máy tập là gì? Abdominal Abdominal, abdominal kia là ip Thường thường là viết tắt của chữ bụng đó And back Vậy là cái máy này là máy duo Máy này máy duo vậy các bạn Máy này máy duo Duo là máy mà nó hai, hai, hai chức năng Vừa bụng vừa lưng đối lập Ồ, máy đắt tiền Máy trong ngoài mấy em Thôi tiếp tục Kiếm gì vàng vàng À có cái vàng rồi Kéo ra Dĩnh này vô, đỉnh này cho giữ lại đó Xong rồi chỉnh nè vị trí nè một hai ba bốn năm năm vị trí vị trí một tập lưng trả lời tập bụng đi không điểm vị trí này mới tập bụng nè đó cái vị trí trên là tập bụng cái vị trí dưới là tập lưng nhớ nha các bạn mà bụng với lưng mình chơi cùng lúc mới kêu là sắp qua sát hai nhóm cơ đối lập và cũng là cái tiêu điểm mà Duy muốn giới thiệu với cái máy ngày hôm nay bụng lưng kết hợp Duy thích tập như vậy rồi đó là một vị trí chỉnh vị trí thứ hai là vị trí này cầm bóp cặp cặp cặp thường thường á mấy ghế này chỉnh chân chỉnh ghế nó thấy ngồi vô nó mới chịu bạn ngồi vô nó có cái này đè lên thì nó chịu nè nè tay bóp vô thường nó sẽ là vậy tay bóp vô nha các bạn mà nếu mà bạn bóp mà nó cứng á thì cái chân bạn phải lắc lắc cái vị trí ở đây nè nè rồi bóp chỉnh cho nó phù hợp thôi cái này là tại sao phải chỉnh tại cái chân bạn thấp thì bạn cao thôi không có gì chân trọi hết để sao thoải mái để đó để sao thoải mái để mà hạn chế chỉnh này cũng quan trọng lắm chỉnh vị trí giữa là, là chấp nhận được rồi nó là đẹp rồi hiểu không rồi xong đó là những vị trí chỉnh về ở cái bài này tập được cái gì mấy cái này không nói nữa nha mấy em mấy cái này nó nó hoài nó quyền thoại rồi rồi cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ còn xuống đây móc vô nặng hơn nút này không quan trọng lắm mà cứ để bình thường đi rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp như vậy chưa vào hết như vậy mới đúng chốt phải sát tạ chốt phải sát tạ bài này tập đối gì lưng và bụng vậy thôi không còn gì chỉnh cả đó vậy thì mình giờ mình suy kỹ là ủa cái cái chỗ này chỉnh gì ta cái này nè là chỉnh cái chốt ở đây nè đó là chỉnh cái chốt ở đây nè Đúng không một hai ba vị trí này để nâng cái chân cao thấp thôi Đúng không nó nè nè bóp nè nó bóp nè không nó nó vô này xong chỉnh này đó đó không đó giờ nó ù lỏng lỏng là dễ thương không dễ thương không nè nó mình chỉnh này không có tay à. đó nó tay đó đó ốc trứng không mà nhìn này nè nó không nó không nó không nó không, không. gái thì à, nhờ bt chỉnh giùm bạn ơi gái mà dùng bóp bóp cái này hay nó cũng hơi kỳ kỳ nha kiến thức mình học thôi còn mình có thể nhờ người khác vào rồi tập bụng trước nha các bạn ngồi vô đó bạn thấy tại sao phải chỉnh chưa thí dụ như cái đó nằm dưới đất nó nằm dưới đất đi cô gái nào mà chân dài vậy không có cô gái nào mà chân dài vậy đó cách vô của gì là cách vô nó vi diệu rồi vô vậy còn không á thì bạn có thể vô giày bạn vô ngồi xong á đúng không bạn, bạn chỉnh cho nó thấp cái cây này xuống bạn vô bạn ngồi ngồi xong rồi tôi chỉnh lên đây tôi tập hai tay để vậy nè hai tay để về đấy hai tay nó bởi cái bóp này không bị lép ngực à, à, à tập 60 bụng trên còn 20 bụng dưới nữa 12 cái thôi nha Rồi ok Rồi xong Chỉnh về vị trí này Xong rồi đi ra ngoài đây Xong rồi ngược lại Đưa cái mông vô trước Thẳng cái lưng Thẳng cái lưng nha Thẳng cái lưng Đó Chỉnh nó về vị trí này Đúng chưa? Hai tay đặt ở đây cũng được Hai tay đặt ở đùi cũng được Hai tay đặt ở bụng cũng được Muốn đặt đâu đặt Hai tay đặt ở đây cũng được nữa Thẳng lưng không coi là đã lưng, Xong một xe.